hello anh em thì uh, cũng đã khá là lâu rồi cường à, làm video tại vì cường vừa rồi cũng đi bận quá bạn đi công việc rồi này kia thì sẵn cái lễ à, ngày 2 tháng 9 này thì mình làm cái video gửi đến anh em đó thì được rất nhiều anh em nói là anh ơi làm cái video nói là quýnh đồ mà cái cái cái sản phẩm nào chơi á mà không cần đồ mà của mình đó, không cần dĩa hộp hay là nắp hay là chén gì hết á của mình mà mình chơi được thì hôm nay mình giới thiệu tới anh em về cái bộ môn đó là kính áp tròng nhìn xuyên được tất cả các nắp tài xỉu màu đỏ như hôm nay đó anh em nhìn nè đó và nói thêm anh em là bên cường cung cấp cho anh em về bầu cua tất cả các hộp tem mát luôn anh em cả, cả hộp này anh em thấy chưa đó bên cường còn rất là nhiều đó đây là chúng mình trưng lên cái màn hình cho anh em xem thôi và bên cường cung cấp bài cho anh em bài kính nè bài ờ, bài máy nè hay là bài uh, lỗi đó đều có cho anh em muốn chơi muốn biết như thế nào thì liên hệ số điện thoại 0898 543 111 để cường cường tư vấn và anh em có thể lên cơ sở cường test qua hàng và anh em ok anh em lấy không ok thì thôi đó bên cường cũng cung cấp cho anh em tất cả hỗ trợ máy móc ở đây ở đây cường làm bán ra cường làm thì có bán ra có làm có trưng bày cho anh em thấy chứ không phải là uh, nói qua không qua cái miệng hay là nói nói chỉ có ở ờ, uh, cần ba ba hột tài xỉu thế này mà nói anh em tin được anh em hiểu không phải có chịu đầu tư thì phải có đồ bán cho anh em bản thân mình cũng đầu tư và cường cũng đã có cho anh em bán cho anh em chứ không phải tự nhiên không không ở đâu và anh em có anh em chơi được kể cả tất cả hộp bột cua hiện tại ở thị trường đang chơi thì bên cường cung cấp cho anh em anh em có mới chơi được còn không anh em chỉ ra hộp chợ hộp chợ thì làm gì đẹp như hồn những cái hộp này như hộp thế này gọi là hộp làm đúng không hộp làm mới đẹp như thế này còn hộp chợ thì không bao giờ có nó thẳng luôn cho anh em vậy bây giờ cường đã đeo thử vào hai cái kính len mắt cốc chồng này anh em nhé hai kính len để quấn tài xỉu nha đó quấn được tài xỉu và quấn được bầu cua luôn nha nếu mà bầu cua người ta chơi thâu đỏ nha chơi được luôn anh em nha thì bây giờ mình sẽ test cho anh em xem luôn hột là hột chợ hột là hột chợ không tăng tích ha à, dĩa hột người ta hết anh em cho đeo bộ kính này vào đây là bộ kính hấp chồng đó để anh em à, đi đánh người ta bây giờ mình sẽ test cho anh em năm chén không cần test nhiều test 5 chén thôi tại vì dung lượng của một cái video không không được dài à, anh em thông cảm nha rồi chén đầu tiên khi anh em đeo kính vào kính này bảo quản cho anh em từ 3 đến 6 tháng đó cái này là tam nhị tam nhị thì bây giờ hai con là tam nhị rồi tam nhị thì quýnh tam nhị xỉu đúng không anh em quýnh tam nhị xỉu không có phải lần nào hết kể cả nó ra tài anh em vẫn ăn được hai con tam nhị dở dạ. đúng không ạ à? tam nhị xỉu ăn đủ luôn anh em anh em nhìn kỹ nha để mình bỏ cái chai này qua đây anh em nhìn kỹ nè tam nhị xỉu đúng không bây giờ anh em muốn tam nhị mà ra tài thì anh em thua cái tài cho anh em vẫn được ăn tam nhị đúng không ạ rồi chén đầu tiên ăn đủ chén thứ hai đeo kính này cách xa anh em tầm 50 50 phân quay đầu có nghĩa là anh em ngồi gần cái càng tốt hoặc là anh em làm cái anh em anh em làm cái mà anh em tay trong tay ngoài cực kỳ tốt nữa nha như chén này chén này bây giờ mình không rõ thì bây giờ mình sẽ quýnh là nhất tứ xỉu đúng rồi quýnh nhất tứ xỉu nha anh em đó quýnh nhất tứ xỉu nhất tứ xỉu ăn đủ anh em thấy chưa đó tại vì à, anh em nói nè đánh á, thì hỗ trợ cho anh em 70 phần trăm cường quýnh nhất tứ xỉu có nghĩa là nhất với tứ là sẽ không thấy rõ nhưng mà cường đoán nó là nhất tứ xỉu đúng không anh em ạ à? kính này là nó không thấy tứ với nhất rất là khó thấy nha nói cho anh em biết nhưng mà nhất với tứ là không thấy khó thấy luôn chứ không phải là không thấy khó thấy có nghĩa là khi mà như thế này thì cường cũng không thấy nên cường sẽ đánh là nhất tướng nhất tứ xỉu thôi đúng không còn nếu như nó lên màu đen lục ngủ hay bất cứ gì hết bốn mặt kia ok thấy cực kỳ đỏ luôn đó bây giờ lắp tiếp hai chén ăn đủ rồi anh em đó như chén này bây giờ cường thấy là ngủ lục thì giờ ngủ lục là chắc chắn quýnh trăm phần ngàn tài rồi cả tỷ tài luôn ngủ lục tài ăn đủ luôn nha anh em đó anh em thấy chưa ăn đủ luôn đó tại vì ngũ lục lấy rất rõ luôn nó thẳng luôn ngũ lục tài ba chế ăn đủ vì kính này hỗ trợ anh em nhìn xuyên nắp đỏ anh em nha xuyên gì nắp đỏ đó ba chế ăn đủ lắc tiếp đây anh em chén này thấy cái cái cái cái cái, cái lục rồi nha anh em bây giờ quýnh lục tài đúng không thấy một con thì quýnh một con mà thấy hai con quýnh hai con lục lục tài đúng không lục tài ăn đủ đúng không anh em thấy một con thì quýnh một con mà thấy hai con mình quýnh hai con đó chơi là phải vậy đó như chén này bây giờ thấy nhì nè bây giờ quýnh nhí xỉu đúng không mình thấy một con quýnh một con quýnh hai con hai con ba con quýnh ba con quýnh nhị xỉu nhị xỉu đúng không bốn chén ăn đủ đây là cường chơi nhiều cường biết anh em về chơi thì anh phải tập anh em thả ra khỏi khỏi sợ cái này bảo quản cho anh em tới 3 đến 6 tháng lận anh em lấy về cho em thử một tháng cũng được đó nha thử một tháng rồi đi chơi cũng được không cần là quýnh mình là nhìn kính mới nhanh được cây này là thấy rõ ba con luôn nè anh em nếu mà sai cường sẽ đền 10 một cây lục hai cây ngủ ngủ ngủ lục tài quấn ba con luôn nha anh em ngủ ngủ lục đúng không anh em ngủ ngủ lục ba con luôn đó đây là kính áp tròng nhìn xuyên nắp tài xỉu đó anh em nên nhớ nha mới nhất 2020 này luôn không phải đơn giản đâu anh em cái còn 4 năm tháng nữa Tết rồi nè 4 năm tháng nữa tranh thủ lấy đi tại vì gần Tết rồi nó sẽ không có hàng đâu nha anh em nha tranh thủ mà lấy bây giờ đi để dành mà chơi thì bị bảo anh cho anh em từ 3 đến 6 tháng anh em giờ lấy luôn để đó anh em không chơi thì anh em có thể chơi mãi mãi được còn nếu anh em đã sách ra chơi rồi thì nó phải tầm 3 tháng đến 6 tháng thôi quay đầu cho anh em đó anh em đừng để bị ờ, rớt đắt nè hoặc là anh em ờ, lấy tay anh em bóp nè là nó sẽ hư kính anh em đeo nhẹ nhàng vào cách đeo thế nào cách chơi thế nào thì liên hệ số điện thoại 0898 543 111 Cường sẽ là người tư vấn và cường chỉ cho anh em quất cho anh em một cây nữa chốt hạ luôn nha anh em như chắn này nó thẳng luôn lục tài ngũ lục tài đó à, quýnh ngũ lục tài bán cái đất sài gòn này bán cái nhà này cường quýnh luôn bán cái nhà của cường hiện tại đang ở luôn cường quýnh ngũ lục tài à, anh em thấy chưa ngũ lục tài rồi nói sơ vậy thôi anh em nha còn anh em muốn biết như thế nào liên hệ số điện thoại bên cường cung cấp đầy đủ cho anh em bài bò cua tài xỉu rồi chúc anh em cái năm 2020 này 4 tháng nữa 5 tháng nữa là tới Tết 2021 rồi anh em tranh thủ chơi được cái gì chơi anh em nha xin chào